cùng thầy luyện tập ví dụ 1. Thực hiện phép tính, khai triển đẳng thức thôi. Đây. Câu A là 2x cộng 3 tất cả mũ 3. Đây là lập phương của một tổng. A đóng vai trò là 2x. Đây là A. B đóng vai trò là 3. Đúng không? Áp dụng đúng công thức này này. Đầu tiên là A mũ 3 là sẽ bằng này 2x mũ 3 này cộng 3A bình B này cộng 3 nhân với 2x này bình này nhân B là nhân 3 này cộng 3AB bình này cộng B mũ 3. Rồi. nhớ thấy cái này không áp dụng vào đây nhá đây sẽ thành 2 mũ 3 là 8 này nhân x mũ 3 này cộng với này 3 này nhân với 4x bình này hai bình nhân 3 này thì viết từ từ thôi cộng với 6x này 2 nhân 3 này 3 bình là 9 này cộng 3 mũ 3 là 27